Xin chào các bạn Sau khi mình làm các video giới thiệu và review về các tập sách của bộ sách Tất cả chỉ là ý nghĩ thì có rất nhiều bạn hỏi mình bộ sách có giá bao nhiêu tiền Vì vậy ngày hôm nay mình làm video này để trả lời câu hỏi này các bạn nha Và đặc biệt mình sẽ chỉ bạn cách mua Tất cả chỉ lý nghĩ một cách thông minh và nhiều quyền lợi nhất nhé Mình xin nói qua về nội dung của bộ sách này nhé Tất cả chỉ là ý nghĩ sẽ giải thích cho bạn vì sao trí của bạn luôn miên man và nhiều tạp niệm, không bao giờ yên lặng được. Bộ sách sẽ dạy cho bạn điều ngự và làm chủ tâm trí, vượt qua được lớp màn miên man suy tưởng để tiến đến sự thanh tịnh, đưa tâm trí chuyên chú và tập trung vào phút giây hiện tại. Bộ sách sẽ trình bày kỹ thuật thiền định đặc biệt giúp cho tâm thức của bạn hòa nhập vào sự im lặng tuyệt đối, từ đó làm gia tăng năng lượng nguyên thủy nằm sâu bên trong bạn. Năng lượng này sẽ giúp cho trí tuệ phát triển vượt bậc từ đó nhìn mọi sự vật và hiện tượng một cách tinh tường và tả giám vân vân và vân vân để có thể tìm hiểu sâu hơn thì các bạn hãy xem các video trước của mình nha còn bây giờ mình xin tiết lộ giá của bộ sách tất cả chỉ lấy nghĩ nhàn bộ sách này có giá bìa là 1 triệu 544 nghìn hiện bán trên Tiki với giá gốc này bạn có thể lên Tiki và đặt mua nhưng ngày hôm nay trong video này mình sẽ chỉ bạn cách mua thông minh hơn đó là được giảm 10% so với giá bìa tức là chỉ còn 1 triệu 390 nghìn mà thôi, kèm theo quà tặng nữa. Cách để bạn mua là có thể nhắn tin cho mình qua Facebook hoặc Zalo hoặc nhanh hơn là bạn có thể kích vào đường link mua sách bên dưới mà mình để ở phần mô tả hoặc là bình luận nhé. Sau khi vào được link rồi thì bạn sẽ bấm vào đăng ký mua bộ sách. Tiếp theo là bạn sẽ điền đầy đủ thông tin vào form để được nhận 500 bộ ebook kinh doanh và đầu tư và quản trị doanh nghiệp dành cho CEO trị giá 4 triệu 600 nghìn đồng. Nếu trên điện thoại của bạn không thể bấm vào đăng ký mua bộ sách được thì hãy liên hệ với mình qua Facebook và Zalo, mình để link ở dưới phần mô tả để được hỗ trợ một cách tốt nhất nha. Sau khi đăng ký xong, bạn hãy để ý điện thoại của mình để trợ lý có thể gọi điện đến xác nhận đơn hàng bạn đặt với giá giảm 10% là 1 triệu 390 nghìn. Một lưu ý dành cho bạn là khi bạn đồng ý thì họ mới bắt đầu chuyển sách nên bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Chúc mừng bạn đã hữu duyên với bộ sách. Chúc bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lĩnh hội kiến thức của kiệt tác tâm linh này một cách tốt nhất nhé. Cuối cùng, hãy ủng hộ mình một like và đừng quên bấm subscribe để nhận được những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.